Chào các em học sinh thân mến, vậy là ở clip trước thầy cùng Toliha đã giới thiệu xong đến các em toàn bộ phần mục tiêu và lý thuyết của bài đơn thức đồng dạng. Ở clip này thầy cùng Toliha sẽ giới thiệu đến đến các em các dạng bài tập. Và cụ thể đó là dạng 1, nhận biết đơn thức đồng dạng. Vậy bây giờ làm cách nào chúng ta đã nhận biết đơn thức đồng dạng? Thực ra ở phần lý thuyết thầy cũng đã giới thiệu đến các em một ví dụ để chúng ta nhận biết một đơn thức đồng dạng rồi. Nhưng ở dạng một này thì thầy sẽ cùng các em sẽ nói kỹ hơn về điều đó. Thứ nhất đó là về phần phương pháp. Thứ nhất là chúng ta về phần phương pháp thì các em cần phải chú ý cho thầy hai đặc điểm của đơn thức đồng dạng. Hai đặc điểm đó là gì? Thứ nhất là về hệ số. Hệ số của chúng phải khác không? Các em hiểu chưa? Chúng ta phải chú ý trước hệ số của các đơn thức và yêu cầu là hệ số của chúng phải khác không. Thứ hai là có phần biến giống nhau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 nhưng ở đây này, ở đây là x mũ 3 y bình nhưng ở đây là y bình x mũ 3. Cho nên phần biến này và phần biến này lại là khác khác nhau. Cho nên thằng này và thằng này không thể đồng dạng được. Tiếp theo này, cái này chúng ta bỏ luôn, tại vì đây không phải là đơn thức, chúng ta bỏ luôn. Tiếp theo là chúng ta lại x mũ 3 y bình à, x mũ 3 y bình, đây là x mũ 3 y bình là giống giống nhau, nó chỉ khác nhau về hệ số thôi. Cho nên ba anh này là có phần biến giống nhau này, cho nên ba anh này là đồng đồng dạng. Còn riêng xy và âm 1 phần 2 x bình y mũ 3 thì không đồng dạng nhau. Vì phần biến nó không giống nhau. Ok. Ví dụ 1 của chúng ta này. Chúng ta có ta có đây là các đơn thức đồng dạng là các đơn thức đồng dạng là là gì? Là 2 phần 3 x mũ 3 y bình là gì? Là x mũ 3 y bình là gì? Là 2 phần 7 x mũ 3 y bình. Thì đây của chúng ta là các đơn thức đồng đồng dạng. Hiểu không nào? À, rất lưu ý thầy cái khái niệm về đơn thức đồng dạng là như thế. Phải nắm vững, không là tránh cái hiện tượng là các em hiểu nhầm, hiểu sai. Và thứ hai là riêng cái này chúng ta bỏ nhá. Đây không phải là đơn thức ok chưa rất đơn giản đúng không nào vậy quan trọng nhất là các em muốn xác định được đồng dạng hay không ấy, thì các em phải lưu ý thầy cái phần hệ số trước sau khi phần hệ số nó thỏa mãn khác không rồi thì chúng ta chú ý đến phần biến được không tiếp theo chúng ta sang phần 2 chứng tỏ rằng các đơn thức sau là đơn thức đồng dạng nào A B C được chưa người ta yêu cầu các em như thế là chứng tỏ rằng các đơn thức sau là các đơn thức đồng dạng. Thế đầu tiên chúng ta có ví dụ 2 nhá. Chúng ta có A bằng 3 phần 5 x mũ 4 y mũ 3 này chúng ta để nguyên chúng ta chưa nói đến chúng ta có b bằng trừ 2 nhân với x mũ 3 y bình nhân với 1 phần 5 x y Thực ra chúng ta đã được học ở các bài trước về nhân đơn thức rồi. Thì chúng ta trả đầu tiên chúng ta nhân hệ số trước là chúng ta bằng âm 2 nhân với 1 phần 5. Sau thành nhân tiếp x mũ 3 nhân x. Sau chúng ta có y mũ 3 nhân y. Thì đây bằng âm 2 nhân 1 1 phần 5 tức là bằng âm 2 phần 5. Nhân x mũ 3 nhân x tức là bằng x mũ 4 y bình nhân y tức là bằng y mũ 3 tức là đơn thức b của thầy có dạng là trừ 2 phần 5 x mũ 4 y mũ 3 được chưa đó tiếp theo đơn thức c của thầy là bằng 3 phần 4 x y tất cả bình nhân với 2 phần 5 x bình y được chưa thì chúng ta có bằng này bằng 3 phần 4 y tất cả bình tức là bằng x bình y bình nhân với 2 phần 5 x bình y thì bằng chúng ta muốn nhân hai đơn thức thì chúng ta nhân hệ số trước sau đó chúng ta nhân phần biến với nhau chúng ta có là bằng 2 phần 5 nhân với 3 phần 4 sau đó chúng ta có này x bình nhân với x bình và y bình nhân y. Được chưa? Vậy tới đây thì thầy có ngay đơn thức C của thầy 2 phần 5 và 3 phần 4 chúng ta nhân là bằng 6 phần 20. 6 phần 20 chúng ta có thể rút gọn là bằng 3 phần 10. Nhân với x mũ 4, y mũ 3. Ok chưa? Đó. Vậy tới đây chúng ta quan sát nào. Thứ nhất về phần biến chúng ta có x mũ 4, y mũ 3. Đây phần biến của chúng ta là x mũ 4, y mũ 3. Phần biến ở đây của B có thể là x mũ 4, y mũ 3. Phần biến ở đây là x mũ 4, y mũ 3. Các em nhìn thấy phần biến chưa? Thế thì ba cái phần biến này là giống giống nhau. Đây là thầy đang phân tích cho các em hiểu cho thầy mới khoanh ô vuông lại nhá. Còn ở trong bài làm mà các em không làm thế này mà các em chỉ trả lời thôi. Về phần hệ số thì chúng ta thấy 3 phần 5, âm 2 phần 5, 3 phần 10 ba hệ số này đều là khác khác không cho nên thì khẳng định luôn là a b c là các đơn thức đồng dạng vậy chúng ta khẳng định luôn a b c là các đơn thức đồng dạng khẳng định luôn A, B, C là các đơn thức đồng dạng. Ok chưa nào? Đó, cần thấy chưa nào? Vậy ở trên đây thầy đã cùng với các em giải quyết xong hai ví dụ liên quan đến nhận biết đơn thức đồng dạng. Vậy thực ra để các em muốn nhận biết đơn thức đồng dạng thì các em cần phải nắm vững cái phần phương pháp của thầy như trên này. Tức là các em cần phải chú ý hai đặc điểm. Một, đó là hệ số nó phải khác không. Hai là phần biến nó của chúng phải giống nhau. Đó là hai đặc điểm để các em giải quyết dạng một này. Hiểu chưa nào? Đó. Ok chưa nào các em nhá. Về nhà nhớ ghi chép cẩn thận lại cho thầy. Theo dõi một lần nữa về clip này thì thầy tin chắc là các em sẽ làm tốt các bài tập tương tự liên quan đến dạng một là nhận biết các đơn thức đồng dạng thôi ok chào nào các em